Vị trí thuộc đường 12m, khu dân cư Sedeco Phước Kiển, Nhà Bè. Pháp lý của lô đất là sổ hồng đầy đủ. Mặt tiền đường phía trước của lô đất thì rất là rộng, là 12m, xe hơi tránh nhau thoải mái và có vỉa hè, trồng cây xanh đầy đủ. Gần trường Lê Văn Lương rất là tiện xây văn phòng hay là xây nhà để ở. Lô đất này thì pháp lý đã đầy đủ rồi